vậy làm sao để chúng ta nhanh chóng đạt được sự tự do tài chính đây các anh chị làm sao nhanh chóng đây đầu tiên chúng ta phải giỏi về kiếm tiền phải tối đa hóa được thu nhập của mình và Kim sẽ chia sẻ cho anh chị 10 cái cách mười mấy cách hơn 10 cách làm sao để chúng ta gia tăng được thu nhập lên 100 triệu một tháng rồi cái cái thứ hai là gì các anh chị Kim sẽ chia sẻ cho anh chị cách giữ tiền giữ tiền làm sao đây Giữ tiền là cách quản lý về tài chính. Làm sao để tăng thu giảm chi? Làm sao kiểm soát được tài chính của mình đây? Rồi bước thứ ba là bảo vệ tiền. Có rất nhiều anh chị ở đây không biết rằng các anh chị đã từng bị mất tiền chưa? Mất tiền vì lừa đảo, vì bonzi đa cấp, vì các cái hệ thống tài chính. Hoặc là các anh chị bị mất tiền oan Kim sẽ chia sẻ cho anh chị các cái dấu hiệu nhận biết làm sao biết rằng đây là bonzi khi người ta nói với anh chị một tháng có thể kiếm được 30 phần trăm trong vòng một tháng hai tháng 3 tháng sau 3 tháng là hoàn vốn và mau chóng đạt được sự tự do tài chính thì đó là những cái mô hình về Ponzi nhưng mà kia sẽ chỉ cho anh chị cái nguyên nhân gốc rễ và làm sao để chúng ta thoát được những cái bẫy lừa đó nha các anh chị ha rồi cái thứ tư là sao ạ à? để nhân tiền cách làm sao để chúng ta tiền đẻ ra tiền làm sao xây được hệ thống ống dẫn nước giống như là anh ba lốt rồi đầu tư vào những kênh nào hiệu quả và an toàn Kiên đã chia sẻ cho anh chị ngày hôm qua rồi năm 2013 là gì anh chị là năm được dự đoán là 2023 là năm dự đoán là khủng hoảng xảy ra khi khủng hoảng xảy ra thì sao anh chị khủng hoảng xảy ra lãi suất nó sẽ tăng xăng dầu sẽ tăng lương thực thực phẩm sẽ tăng các cái nhu cầu thiết yếu phẩm của chúng ta nó sẽ tăng giá lãi suất ngân hàng sẽ tăng dự đoán nó có thể quay trở lại giống như năm 2007 và 2008 lãi suất nó có thể lên tới 15 18% và có thể điểm lên tới 24% khi lãi suất tăng thì sao ạ nó gây ra một cái hệ thống domino di chuyển luôn doanh nghiệp sẽ không thể nào tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ nữa một là họ phải vay với mức phí rất cao trả lãi suất rất cao hai là sao các anh chị hai là họ phải thu hẹp khi mà họ thu hẹp rồi họ sẽ giờ Cách giảm công nhân biên chế sa thải và khi xã hội có một cái lượng lớn người vì sao ạ à? mất công ăn việc làm thì lúc này mọi người sao ạ à? lãi suất ngân hàng cao lạm phát thì cao mà thu nhập lại giảm thì lúc này sao các anh chị lúc này nhu cầu về thị trường mọi người sẽ giảm chi tiêu khi giảm chi tiêu thì doanh nghiệp và các cái đơn vị bán lẻ các doanh nghiệp kinh doanh những cái hộ gia kinh doanh hộ các hệ gia đình họ lại giảm thu nhập cái giảm thu nhập rồi họ lại lại cắt giảm chi phí rồi cắt giảm công an việc làm nó tạo ra một cái vòng xoáy đi lùi nó tạo ra khủng hoảng càng khủng hoảng và bắt đầu cuộc sống bắt đầu là bế tắc nhưng mà trong nguyên khốc cơ năm sau là năm đẹp để mà chúng ta đầu tư tại vì tất cả các tài sản được bán tháo bán rẻ sell off ai có tiền thì người ta có thể mua nhưng để mua được các anh chị phải có được kiến thức về đầu tư một cách an toàn với lợi nhuận cao mà nó thật sự an toàn và Kim sẽ chia sẻ cho anh chị trong 3 ngày này các cái xu hướng đầu tư năm 2023 an toàn mà lợi nhuận tốt nha các anh chị ha tránh đi những cái lừa đảo những cái bonzi rồi đằng nào cũng phải tự do tự do sớm đi đằng nào cũng phải giàu giàu sớm đi